hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch cũng là ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động và ngày 30 tháng 4 à, kỷ niệm ngày giải phóng thống nhất đất nước ha à, cho nên là hôm nay có một số bạn đồng tu đi nghỉ lễ ha à, còn những người chúng ta đây là là không không nghỉ lễ à <laughs> những người chúng ta đang ngồi đây là những bậc tu hành tinh tấn à, à, dù là ngày lễ được phép nghỉ nhưng mà mình cũng cố gắng à, chắc chiêu thời gian tu tập à, đó là điều rất là khích lệ à, sư cô là sáng nay là 8 tháng những vị đồng tu có mặt tại đây à, như vậy dung cha <laughs> kích lệ mình ha quý vị biết rằng à, trong đạo Phật của chúng ta có một câu mà quý ngài tôn túc á, hoặc là chư tổ mình thường đem ra để mà nhắc nhở đại chúng để sách tán đại chúng tu tập đó là câu gì đó là câu chớ để tuổi già mới học đạo gì nữa mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh Nha. À. và trong cuộc đời của chúng ta có những lần chúng ta cũng thốt ra lần à, lỡ Phải không <laughs> chữ lỡ đó có nhiều vị nói rằng là con lỡ lúc đó lúc đó vậy cho nên bây giờ phải như vậy à. nhưng có ai nói rằng là con lỡ là lúc đó là ngày đó không đi tu cho nên bây giờ con mới dậy <laughs> không bao giờ nghĩ đến điều đó à. cho nên là hôm nay những vị đồng tu mà vắng mặt đó họ có nghĩ rằng là con lỡ ngày hôm nay không đi tu cho nên mới vậy mới vậy à chắc cũng hiếm là là bây giờ có nhiều người là Ờ, đi cùng với gia đình tham quan chỗ này chỗ kia hay là bận những việc là à, lễ để ăn uống đó Đấy. cái đó thì cũng được thôi nhưng mà xét về phương diện thế gian thì ờ, cái đó là cũng bình thường nhưng mà nói về à, một người mà gọi là nhất hướng chuyên niệm một lòng mong cầu tu hành pháp môn tịnh độ thì thật sự là những ngày mà đạo tràng mà tập trung lại tu tập đó là một ngày rất là hạnh phúc không dễ gì chúng ta được cái nhân duyên thù thắng như vậy à, cho nên trong cuộc đời của chúng ta có nhiều nhiều lần mình lỡ à, nhưng rồi là lúc nào mình cũng cũng lỡ hết à, <laughs> à, cho nên là sư cô hôm nay là đặc biệt là tán tháng những hành giả đến đây tụ tập à, quảng dung lúc sáng nói là phải tán tháng con nữa nha <laughs> <laughs> tại vì hôm nay đáng lẽ là phải tổ chức cho các con đi này đi kia nhưng mà nhà mình phải hy sinh để mọi người đến đây tu tập ừ, đó à, nên mình cũng đặc biệt tán thán chị Quang Dung ha ừ. à, <laughs> trong kinh có ghi một cái sự tích à, cũng đáng để chúng ta lưu tâm là có một cái vị à, tỳ kheo tu hành tinh tấn cho nên là ngài đã chứng được cái thánh quả a la hán ở trong cái đời này à, đức phật đánh giá cái vị này rất là tốt cho nên là thường cho cái vị này đi ra ngoài để mà du hóa à, thì một hôm ngài cùng một số à, huynh đệ à, cùng chí hướng á, đi ra ngoài khắc thực và du hóa à, thì đến một cái thành nọ vị đại a la hán đi gặp được một cái cái người thanh niên à, gương mặt rất là sáng à, rất là trẻ mà thanh niên mà nhưng mà mà đi ăn xin à, đi ăn xin thì vị a la hán này mới mỉm cười nhìn cái chàng thanh niên à, nó trẻ đó mà đi ăn xin ngày mới mỉm cười à. thì đoàn người cứ như vậy đi à, đi cắt thực và đi ra khỏi cái cái cái cái thành đó thì đến một cái khu rừng hoang thì cái vị đại a la hán này bắt đầu khóc à, ngài khóc và ngài rơi lệ vừa đi mà vừa khóc thì những người à, chung quanh đó mới mới thưa rằng là thưa tôn giả à, à lúc đó à, lúc nãy thì ở trong cái thành thì ngài thấy một cái chàng thanh niên đi ăn xin thì ngài cười còn ra khỏi cái thành thì ở đây không có người phía trước không có người phía sau không có người mà tại sao ngài lại khóc vì a la hán trả lời là lúc nãy ta gặp cái người thanh niên ăn xin ở trong thành đó người đó là 80 kiếp trước nó là đứa con trai duy nhất của ta à, cho nên khi gặp lại thì nán miệng là trong tâm sanh cái tâm hoan hỷ à, à, cho nên ta ta cười à. còn bây giờ ra ngoài à, đồng hoang này thì ta thấy một con ngạ quỷ à, nó bế một đứa con à, nó nó bị đói cho nên nó cứ đi theo nó lẻo đẻo theo ta nó xin xin ăn à, tại vì à, vì a la hán này chứng được thần thông cho nên có thiên nhãn thông cho nên ngài quan sát ngài thấy được tất cả cái sự vật trước mắt còn các thầy thì kheo kia thì không thấy cho nên không thấy mẹ con cái đứa con quỷ đó ừ. thì ngài nói là con quỷ này cứ đi theo ta khóc lóc xin ăn và nó nói là nó đói nó đói mà nó đói rất nhiều ngày rồi cho nên ta cảm thương mà ta ta khóc à, thì lúc đó ngài mới mới dừng lại và và kể câu chuyện cho đại chúng là cái, cái anh chàng thanh niên mà ta gặp trong trong thành đó là 80 kiếp trước đáng lẽ ta là người xuất gia tu học à, à, và nếu như kiếp đó ta tu hành thì ta cũng chứng được quả vị thành hán chứ không phải đợi đến bây giờ mà 80 kiếp sau ta mới tu được đâu à, lúc đó ta đã phát tâm tu tập rồi nhưng mà vì cha mẹ không cho à, mà bắt ép ta phải đi lấy vợ à, lấy vợ và bảo rằng nếu à, ngươi sinh ra một đứa con để nói giỏi tôn đường thì ta mới cho đi tu thì lúc đó ngài cái, cái lòng khao khát được tu tập á à, cũng dân cũng nhiều và ngài cũng muốn là phải làm theo lời cha mẹ lúc lúc đó cha mẹ không cho thì không đi tu được à, thì ngài mới là cưới vợ và à, sanh được cái cái chàng thanh niên lúc nãy đó à, thì khi sinh đứa con trai này ra thì ngài nghĩ rằng à, bây giờ đã đã đã có con nói dở tông đường rồi cho nên ngài mới xin phép cha mẹ đi tu thì không ngờ là cha mẹ lại bày cái cái người con này này mới lên gặp cha nói rằng cha ơi giờ bây giờ cha sinh con rồi mà cha bỏ đi tu là con buồn mà uh, cha không ở bên con thì con con sẽ sẽ sẽ chết ừ, không sống được cho nên khi ngài nghe đứa con nói mà ờ, bỏ đi là nó chết nó ngài cũng sợ sợ là mình mình tạo cái nghiệp mà gây đau khổ cho người cho nên ngài mới nắng ná không đi à, chính vì cái nắng ná không đi mà nó trôi qua và 80 kiếp sau mới có được cơ hội để mà xuất gia tu tập từ câu chuyện này ngài mới dạy các thầy tỳ kheo là khi mà đủ duyên lành chúng ta quyết định tu một việc thiện nào thì thì nên làm à cũng như có nhiều người ngồi đây hứa với sư cô là là tu tập <laughs> xuất gia tu tập hoặc là hứa với sư cô là ngày chủ nhật là đến đây tu à, có nhiều người là lên file thấy mình tu tập à, nói rằng à, tu hành trang nghiêm quá à, chủ nhật thì nhất định con đến tu nhưng mà sư cô để ý không biết mấy cái chủ nhật rồi cô không thấy <laughs> cho nên là ở đời cái chữ lỡ đó cũng thật là đáng tiếc cũng thật là lỡ lạc à, quý vị thấy cái vị tỳ kheo đó đó à, có tâm xuất gia rất mãnh liệt nhưng mà chỉ một lần lún qua thôi phải đợi đến 80 kiếp sau mới tu lại được à, mà chúng ta đang ở cái thế giới này gọi là thế giới uế độ à, một lần lỡ không tu à, là không biết bao giờ mới được tu à, cho nên một ngày hôm nay không tu à, thì mình lỡ biết bao nhiêu là công đức phước thiện à, phải không quý vị à, cho nên là hễ là ngày chủ nhật thì cố gắng dù bận thế nào cũng phải đến đây tu sư cô bận vật sự rất là nhiều nhưng mà sư cô ngày chủ nhật là dù là như thế nào cũng phải là đi tu à, dù ở đây là có năm sáu người à, sư cô cũng đến dẫn đạo tràng à, ở đây năm sáu người cho đến mười mấy người ở chùa mấy trăm người cũng như nhau đối với sư cô quan trọng rất là sự tu hành của mình à, chứ không phải là là phải là hình thức số lượng càng nhiều mới tu ít người không tu không phải như vậy à, rồi có người là như thế này thưa với sư cô rằng con thích tu lắm à, nhưng mà vì cơm áo gạo tiền ngày chủ nhật là ngày là dễ kiếm ra tiền chư tổ tịnh độ chúng ta nói rằng chỉ cần mình tu tập chỉ cần mình phát tâm tu tập thì long thiên hộ pháp hộ trì mình à, và cái ăn cái mặt của mình không có thiếu đâu mà mình mà lo quan trọng là mình có tu hay không kể cả người xuất gia người tại gia vẫn y như vậy vì sao quý vị cái này là trong kinh đại tập có chép một đoạn kinh rất là rõ ràng là chúng ta hưởng được cái phước của người, của đức phật để lại cho mình kể cả người đệ tử xuất gia hoặc đệ tử tại gia cũng vậy cũng thừa hưởng được cái phước này à, mà không bận tâm đến việc cơm áo gạo tiền nếu như mình một lòng hướng tâm tu tập thì trong kinh có chép một đoạn rằng đức phật nói với ngài a nan là à, đức phật gọi là như lai có 32 tướng tốt à, tí là trong cái chúng ta học đến cái phần à, nguyện thứ thứ thứ tư á, thầy cũng nói đến 32 tướng tốt thì trong đó có một tướng là tướng gì quý vị không một tướng là tướng là bạch hào á à, tướng bạch hào của đức phật chỗ này nè à, là một trong 32 tướng à. thì cái tướng này á à, đức phật nói rằng ta sẽ lưu lại để hộ trì đệ tử sau này à, nếu vị nào mà một lòng hướng nguyện tu tập thì nhờ cái phước của ta lưu lại là không cái bận tâm đến cái việc ăn mặc ở à, đức phật nói trong kinh đại tập như vậy trong kinh đại bổn cũng nói y như vậy à, cho nên quý vị thấy bây giờ mình nói chùa truyền quý thầy đó hay là ừ, quý quý sư ở chùa à, sư cô thật sự mà nói như thế ở ngoài quý vị có gạo ăn không có gạo ăn cái điều đó là sư cô không biết như trong chùa là không bao giờ mà nó thiếu gạo ăn phải nói một câu như vậy vì sao vì cái lời này là lời ứng nghiệm của đức phật thích ca chỉ cần tu hành là nương cái phước bạch hào của đức đức phật lưu lại một trong phần hàng trăm hàng tỷ thôi nghe à, lưu lại chỉ một phần thôi mà như vậy rồi à, à cho nên là cái sợ mình tu hay không tu thôi chứ nếu mình thật tầm tu thì thì cái phước báo của Phật lưu lại đó cái tướng bạch hạo đó là bảo hộ mình là đủ ăn đủ mặc hồi mà Trung Hoa Dân Quốc mới thành lập thì đói lắm khổ lắm chứ không phải là là như giờ à, mà tu tập thì cả cả ngàn vị hồi đó là trên những cái tùng lâm lớn á, à, là nhiều nhiều vị tu lắm ừ. mà khi mà vào gọi là vào thời thời mà tu tập mà thiền á à, đại chúng không làm gì hết mà tu tập như vậy à, thì đến ngày thứ sáu tu tập đến ngày thứ sáu thì cái vị mà tri khố nhà bếp mới lên bạch hòa thượng đầu đàn là nói rằng là là ngày mai là đại chúng chỉ còn ăn cháo thôi à, và ngày mốt thì chắc không có gì để ăn à, tối là mọi người ngồi thiền ngồi thiền cắn ngang thiền sinh thế này thì cái cái hòa thượng giám đàn nó đeo cái dây vô trong cái cổ <laughs> cái dây mà giống như cái dây thừng mà mà dở đò đeo vô trong cái cổ này nè à, ngài mới đi vô à, trong thiên đường thì có thờ phật và có thờ hộ pháp ngài đeo cái cái dây thòng lòng cổ bước vô tự tại bước vô đứng trước mặt hộ pháp này, ông thấy cái gì đây không <laughs> ông thấy cái gì trên cổ tôi kia không à, mấy ngày nay ông làm gì <laughs> ông đi đâu ông bằng cái việc gì mà ông để đại chúng ngày mai hết gạo ăn nè sáng ngày mai ôi trời ơi các viên ngoại viên ngoại chỗ này viên ngoại của chỗ kia là xe ngựa đánh ầm ầm tới là mang gạo đến cúng dường cho cho đạo tràng <laughs> nhưng mà đó là những người tu tập có công đức nghe chứ mình bây giờ đừng bắt trước mà mà đeo cái giày đến <laughs> mà mộ pháp mà nói hộ <laughs> cho nên ở đây là quan trọng là cái gì quý dân lực tu à cái lực tu cho nên trở lại vấn đề là là sư cô bình thường quyến tấn quý vị là hãy phát tâm tu tập đi mình đừng có lo về cơm áo gạo tiền à, sẽ có nơi sẽ có một cái năng lực sẽ hỗ trợ cho mình à, tại vì sao quý vị biết không nhiều khi á, mình đầy đủ cuộc sống vật chất nhưng mà chưa hẳn là mình hạnh phúc đôi khi mình thiếu thốn một tí nhưng mà tâm mình ăn nó vẫn hạnh phúc và ăn vui hơn phải không à đấy thì từ cái nhân duyên của ngày lễ có nhiều đồng tu vắng mặt chắc là đi chơi à, hay là gì đó thì sư cô à, có vài lời để sắp tấn đại chúng à. và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp à, 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà hôm trước chúng ta học hai nguyện hai nguyện gì về trả bài hả quá nhiều phật sự ha à Dũng Anh <laughs> lung tung có hai nguyện mà sao à rồi bây giờ sư cô nhắc lại à nguyện thứ nhất là nguyện gì nguyện thứ nhất là nguyện trong nước không có có ba đường ác sư cô ngồi đây giảng hôm vừa rồi đúng không nguyện thứ hai là chúng sinh ở trong ba đường ác nếu niệm phật sanh về nước cực lạc thì không đọa trở lại trong ba đường ác à. và hai nguyện đầu tiên là mình thấy đức phật hình như là hơi dụ mình ha có kiểu như là dụ mình đó. <laughs> con cứ đến đó đây đi đến đây tu tập đi à, niệm phật cầu vãng sanh về đây đi nếu được vãng sanh thì cõi nước của ta là sao không có ba đường ác à, ở đây là an vui không có đường ác đâu mà sợ và có lỡ những cái vị nào mà ở đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh sanh về đây thì ở về đây là không thối, thối lui trở lại à, đấy hạnh phúc an vui không rồi à, thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp à, nguyện thứ ba bốn và năm tại vì ba nguyện này nó ở trong một cái đoạn văn cho nên học luôn một lần ha sư cô đọc ha kinh văn khi con thành phật các chúng sinh ở mười phương thế giới sanh về cõi con thân tướng sắc vàng rồng đủ ba mươi hai tướng tốt đủ tướng đại trượng phu đoan nghiêm chánh trực tất cả đồng một nhung nhang nếu có tốt xấu hình thể sai biệt thề không thành chánh giác như vậy đoạn này thì ngài cư sĩ hạ liên phân ra là nguyện thứ ba bốn và năm à, nội dung là Nguyện thân có sắc bằng rồng Nguyện có 32 tướng tốt Và nguyện cho thân không có sai biệt à. Thì bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu à. Nguyện thứ ba là nguyện thân sắc vàng rồng à. Khi mình sanh về cõi cực lạc Thì thân của mình á, là là có hào quang Hào quang đó gọi là à, Sự mổ chân chinh sơ sân sử mỏ chân chinh tức là màu vàng nhưng mà vàng đó là vàng vàng, vàng rồng không có tạp nhiễm một cái, cái, cái tạp chất nào vào ở trong đó gọi là vàng rồng à. thì cái thân này thì thì thì biểu thị cho cái sự là thanh tịnh và bền chắc của một cái thân thể à. gọi là kiện tráng này là khỏe mạnh này à. mà là thanh tịnh mà là bền chắc nữa mà trong kinh đại thừa thường hay đem cái hình ảnh mà kim can thân á để để biểu thị cho cái cái thân là sử mộ chinh sơ sân à, sử mộ chân chinh sơ sân à. à, thì quý vị thấy vàng ở trên thế gian là một cái cái chất liệu rất là là quý hiếm à, và đã vàng rồng rồi thì nó nó, nó loại hết tất cả những tạp chất à, và đặc biệt nha quý vị thấy kim cương là quý nhưng mà kim cương nó không có sự bền chắc à tại vì nó cứng thôi nhưng mà đâu có đem chế tạo là những cái máy móc gì cái linh kiện quý vị thấy không à, linh kiện gì mà càng vi tế càng bền là người ta làm bằng vàng hả phải không dung à, ví dụ những cái linh kiện trên máy bay á ừ, mà linh kiện gì đó rất là quan trọng là chế tạo bằng vàng đó à, chứ đâu phải là kim cương đâu à, kim cương là cái đồ trang sức nó cứng nhưng mà nó nó nó vậy à, nó giòn à, cho nên là cái cái lấy cái chất liệu vàng để tượng trưng cho cái thân bền chắc quý ha mà bền chắc đó à, còn quý vị thấy mình đối chiếu với cái thân của mình rồi mình sẽ thấy nè à, cái thân thể của mình này cho dù là mình mình từ khi sinh ra cho đến khi mất không bệnh tật đi mình nó không bệnh tật thì cùng lắm thì cho mình là 100 năm à, có ai giỏi lắm thì trăm lẻ hai tuổi như vừa rồi sư cô đi đám tang cái ông bác đó gọi là hưởng thượng thọ thì thọ 102 tuổi nhưng mà khi sư cô đến hộ niệm sư cô thấy thì dù cho mình sống đến cái đó mình cũng ham vì sao quý vị thấy con người như cái khúc gũi à, à có gì đâu hả cho nên đức phật chúng ta thì hiện 80 tuổi à, tịch là cái cái độ tuổi đó thì cũng còn có thể là nói được đi được có thể làm được cái điều gì để cho lợi ích cho chúng sinh chứ mình lớn tuổi quá rồi mình cũng không làm gì được à, đôi khi nằm đó là là phiền đến con cái mà khổ cho cái thân mình à, bản thân sư cô này cảm nhận rất là rõ đôi mắt sư cô à. lúc trước á là mình xem kinh á quý vị không cần băng kính à, xem kinh không cần băng kính và khi mình đánh văn bản là chữ là 12 là mẫu chữ 12 là mình nhìn rất là rõ rồi bây giờ là xem kinh là mang kính mà quý vị mang kính nhiều là nó nó, nó nhức hai cái bên này à, nhức hai bên mang tay à, mình thấy cái sự suy già của cơ thể nó rất rõ rồi à, rồi bây giờ mà đánh văn bản mà mẫu chữ 12 nhìn đâu thấy đâu <laughs> phải tăng lên 16 cho nên ngài đức phổ tị có nói một một câu rất là hay ngài nói là con người trụ thế ở đời bao nhiêu năm đó không phải là thước đo để tính cái giá trị của đời người mà là mình làm được cái điều gì à, trong cái khoảng thời gian đó mình đã tu tập những gì mình đã làm được những gì phải à, không quý vị à. bởi vì cái thân mình đó là nó suy yếu và nó hủy hoại theo thời gian rồi sinh già bệnh chết à, cho nên những lúc mình khỏe mình phải cố gắng tu tập à, trở lại nó có thân à, tại vì sao cái thân mình là nó không được trường cửu à, nó khoảng là chừng 100 năm à, cho dù là mình có phước báo không bệnh tật thì nó cũng cũng chết à, tại vì cái thân này vốn là là vô thường nha quý vị cái điều này vô thường là chắc là quảng dung trong mấy thời gian sắp ừ, vừa rồi đó, đã, đã, đã cảm nhận rất là sâu sắc tại vì là một người thân của quảng dung ừ, vừa vừa qua đời ha đó là là cháu lê mới có 50 tuổi ha, bị bệnh ung thư ngực ha thì hôm mình ở trong thất á, khóa tu xong á, là sáng ngày thứ hai là sư cô và quảng dung phải đi vào trong quy nhơn để làm đám đó và khi mà hồi hồi mà lê còn ở đà nẵng thì đã gặp sư cô là lúc đó cũng bệnh rồi và mình thấy là là khi một người tuổi trẻ ngồi trên chiếc xe lăn mà tóc thì rụng hết và gương mặt như vậy thì không còn cái cái sự trẻ trung cái sự năng động à, thì mình cảm nhận được thân thật sự là vô thường à, quý vị đây cảm nhận được thân là vô thường không à, cho nên là bị sư cô nói là có hơi hơi hơi hơi là hơi khó tí nhưng mà đây là tốt cho quý vị thôi ừ. ví dụ như mình ngồi á sư cô thường hay dạy quý vị là mình ngồi dù là mình thấy mình già mình yếu chân đau nhưng mà đã ngồi được như thế này là là quý lắm rồi cho nên phải cố gắng ngồi cho trang nghiêm à, cố gắng ngồi sao mà cho nó trang nghiêm à, mình luyện tập cái thân mình càng trang nghiêm thì tâm của mình nó là càng vững à, vậy nó là cái thân vô thường thì trong kinh kim cang đức phật cũng nói rất rõ à, là gọi là thân ý chia dỗ quậy phá rủ mông hoan bao ỉn rủ lu y rủ tên in chua rủ sư quan là tất cả những cái pháp hữu vi nó là như là bóng chớp này à, như là điện này à, như là hạnh hạt xương đấy nó vị thấy. cho nên ngài mãn giác thiền sư có làm một bài kệ này thân như điện ảnh hữu hoàng vô đó. đó để diễn tả được cái thân vô thường và cái sự vô thường của thân là chỉ có mình là người cảm nhận rất là rõ rệt À, ví dụ như sư cô là đôi mắt này à, đôi mắt là sự cảm nhận rất là rõ rệt đối với sư cô à. cho nên là ngồi đây quý vị nè à, mình phải cảm nhận cái thân mình nó biến hoại vô thường từng phút từng giây từng sát na à, để gì để mà mình cố gắng tu tập để mình không cái lãng phí một giây một phút một thời gian nào à, đừng có nói gì đến một ngày tu tập à, cho nên phải cố gắng à, tuy là cái thân là vô thường nhưng mà đức phật cũng dạy mình nếu như mình biết tu mình biết vận dụng chân lý của nhà phật thì từ trong cái vô thường đó nó sẽ là một cái năng lượng để mình sống an vui nhiều khi mình hiểu được vô thường đó là một cái nền tảng để mình sống một cuộc sống an vui hơn vì sao vì khi vô thường thì nó sẽ tiếp tục là vô ngã mà khi vô ngã thì nhất định nó là duyên sanh bán sư cô hôm trước cái có có nói rồi đó mà một khi duyên sanh thì đương nhiên phải là thể tánh là bằng không à, cho nên là độ, nhiều, nhiều lúc là mình nếu là người biết tu tập là trên cái lý vô thường trên cái khổ đó mình là tìm thấy cái niềm vui à, cho nên người tu tập là không phải là trên cái vui để có được cái niềm vui mà cũng có thể là trên cái khổ đó mình tìm được cái, cái niềm vui à, ví dụ như thân vô thường do thân vô thường mình thấy là đâu có gì mà tồn tại mình tham chắc là nó lại ứng hợp vào chân lý vô ngã à, mà đã vô ngã không có cách cái tôi thì mọi thứ đều là nhân duyên hòa hợp đúng không mà mọi thứ nhân duyên hòa hợp thì, thì thể tánh nó là không à, có đó rồi mất mắt đó rồi mắt đó là có đó à, cho nên ví dụ bây giờ sư cô nói cái này để cũng để để, để khuyên quảng dung mấy ngày nay cứ khóc hoài sư cô mới nói rằng mình sở dĩ mình khóc tại vì mình hiểu vô thường là có đó rồi mất đó mình hiểu ở một khía cạnh thôi chứ mình không hiểu hết được chân lý vô thường tại vì thật sự chân lý vô thường nó phải loại bỏ đi hai cái kiến chấp là thường và đoạn thường là nghĩ rằng ví dụ mình sinh làm người thì mình cứ làm người như vậy còn những người chấp đoạn là sao chết là hết à, cho nên kiếp này cứ hưởng thụ chết là không còn chi nữa à, mà cái sự vô thường đức phật dạy không phải là như vậy mà nó phải loại bỏ đi hai cái sự chấp trước về đoạn và thường như vậy chân lý vô thường nhà phật thể hiện trên cái góc độ nào à, nó không phải là có rồi không có rồi mất rồi mất là có nó nó không đúng cháu của dung này thời gian trước là còn cách đây mấy ngày là mất là mình nghĩ là mất cho nên buông nhưng mà xét về góc độ vô thường của đạo phật thì nó không phải như vậy nó chỉ là tùy theo cái hoàn cảnh mà thay đổi cái hình thể mà thôi phải không nếu như mình có tha tâm thông thì chắc có lẽ mình không buồn tại vì mình thấy ở đâu đó trong cái pháp giới này có sự hiện hữu của lê có sự tái sanh của lê phải không quý vị cũng như cái đám mây à, đó là khi mình thấy đám mây một một lát sau khi cơn gió đến mây tan rồi nó khóc nha nhưng mà nó đang khóc là mây ơi mây trở về đây với tôi lúc đó là mây là biến thành gì biến thành cơn mưa đang reo đang vui nó em ơi chị không có mất mà chị chị đang ở đây đang reo đang hò đây và mình thấy trong đám mây này có sự hiện hữu của từng giọt mưa rồi nước rồi của mặt trời rồi của gió của trăng của tất cả chỉ là nó thay đổi cái hình thể tùy theo cái mỗi cái nhân duyên à. cho nên là khi mình mình đối diện với cái sự mất mát của người thân à, hay là mình đối diện với cái sự được mất ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta hãy khởi cái niệm vô thường à, để để gì để mình lấy lại à, để mình lấy lại cái gì cái nhiệt huyết của một người tu tập thì mọi thứ nó sẽ qua sư cô tin chắc rằng đâu đó trong cái cảnh giới ở mười phương này gọi là pháp giới thì lê sẽ tái sanh ở trong một cảnh giới nào đó tùy theo cái nghiệp tức à, chứ đâu phải là là là mất mất là chẳng qua là không còn ở bên mình và cái sự buồn thương của mình đó xét cho kỹ lại thì sao nó cũng là vì mình mình buồn thôi <laughs> phải không phải không nếu quý vị xét cho kỹ đi nếu mình đứng góc độ của người người người người chết đó thì họ tái sanh đi, đi cõi khác đúng không cũng có thể là à giờ tái sanh về cõi tình độ thì họ là vui họ nhìn thấy mình đang buồn đau khổ thì họ nói là chẳng qua ồ oh, đau khổ là đau khổ cho mình thôi tại vì mình không còn người thân mình nghĩ như vậy nhưng mà người thân mình đã đã chuyên nghiệp đầu thai đã tái sanh ở kiếp kiếp sau à, cho nên là bớt đau buồn lại nha à, mà mình à, làm những công đức phước điện thiện để để hồi hướng chúng ta trở lại cái vấn đề thân à, khi mình niệm phật được vãng sanh về cõi tịnh độ thì thân của mình là thân sự mổ trân chiên sơ sân thân này là tượng trưng cho sự bền chặt thanh tịnh và tinh khiết mình ở cái thế giới này sư cô nói lúc nãy đó cái thân mình nhiều lúc nó mệt mỏi lắm kìa không ăn thì thì đói ăn vô rồi cũng mệt à, mà nhất là những người đau chân đó quý vị sư cô cô đi thì thôi là sao nghiêng nghiêng ngã ngã đi đoạn là đấm lưng đấm chân nó khổ lắm à, cho nên là tuổi già mà cặn cộng thêm mà bệnh tật nữa thì thì khổ mà cha thêm khổ à, để nói như vậy là chúng ta thấy rằng cái thân này mình đừng quá tham luyến nó à, cho nên là những lúc nó mệt những lúc nó muốn chơi những lúc nó muốn ngủ những lúc nó muốn ăn à, những lúc nó muốn đi hoang đó mình phải trói nó lại để gì để ngồi xuống đây mà tu mà niệm phật nha yeah. Dạ. chư tổ tịnh độ nói một câu rất là hay rảnh chen lưu 修福为先，当死路念phổ第一. Hai câu kệ này là chư tổ tịnh độ chúng ta thường để nhắc nhở. rấn trên lu, rấn trên lu là nhân gian lộ, tức là cuộc sống ở nhân gian này con đường nếu mình đi về gọi là ở cái cõi nhân gian này thì sao? Siêu phụ ti y, siêu phụ là tu phước là đệ nhất ừ. nếu mình muốn hưởng cái phước báo ở nhân gian này là làm phước tu thiện là cái việc đầu tiên à. câu thứ hai là sân sự lưu sân sự lưu là trên con đường sanh tử trên con đường sanh tử này mình làm như thế nào được được tự tại là sao niệm phổ ti niệm phật là đệ nhất quý vị thấy thâm thúy không trên con đường nhân gian thì là tu phước là điều đầu tiên trên con đường sanh tử là niệm phật là đầu tiên thế thì người mình tu tập thì chỉ có hai con đường này người tu tập gọi là người thông minh người có trí tuệ thì ở hai con đường này mình muốn trọn vẹn thì là thứ nhất là tu tu phước thứ hai là là niệm phật ngoài ra những chuyện khác không phải là chuyện quan trọng lắm à, ngoài hai cái vấn đề này thì những chuyện khác là không phải là những chuyện quan trọng lắm cho nên ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 Mình đi tu Có xứng đáng không quý vị? Quá xứng đáng Tại vì sao? Ngày lễ thì được rồi đó Nhưng mà quý vị thấy những cái quán nhậu, quán ăn đó Quý vị thấy bao nhiêu là chúng sinh những cái cái cuộc mà nhân cái lễ là để để mà tụ họp lại đó thì quý vị là không sát sanh thì này kia à, tạc tội mà chư tổ nói rằng rẫn trên lu siêu phủ quỷ quỷ sen mà à, nếu người thông minh trên con đường nhân gian là tu phước là người là, là việc đầu tiên chứ không phải đi ăn chơi là đầu tiên mà trên con đường sanh tử thì phải niên phổ thị à, đâu phải là khó hiểu đâu phải không quán phượng quán dung à, nhuận anh à, cho nên những câu câu dạy à, của chư tổ rất rất là mộc mạc nhưng mà đã đánh động vào trong tâm thức của mình rất là lớn à, khi chúng ta sanh về nước cực lạc là thân của mình là đủ 32 tướng tốt 32 ừ. tướng tốt thì thì sau sư cô sẽ gửi tài liệu cho cho đại chúng xem chứ bây giờ mình mình giảng ra từng từng từng tướng thì rất, rất mất rất nhiều thời gian ừ. bởi vì 32 tướng tốt là nó có nhân và có quả rõ ràng à. ví dụ như tướng đầu tiên là cái tướng á, là cái bàn chân á, của chúng sinh mà sanh về cực lạc á, là nó bằng phẳng à. mà ba tư 32 tướng tốt này là Phật cũng có 32 tướng tốt à, và chúng sinh sinh về cực lạc cũng có 32 tướng tốt như vậy là thân của chúng sinh và thân Phật là đều có đủ 32 tướng tốt à, cái điều này mới là điều rất là thích thú đó <laughs> à, mình mình cũng có nhưng mà cái bằng của mình là nó không giống với 32 tướng tốt một trong trong 32 tướng tốt cái bằng của 32 tướng tốt là nó mềm mềm mỏng và đặc biệt là khi mình đi đến cái chỗ mà gọi là chỗ chỗ ao xuống á có lỗ là cái cái thịt nó tự nhiên nó chảy đầy, đầy xuống cái đó à, nó làm cho con người mình rất là vững vàng và cái người mà có tướng nó không bao giờ bị trẹo chân <laughs> không bao giờ bị vấp ngã không bao giờ bị té hết cái điều đặc biệt của cái phước đó ừ. sư cô hồi hồi ở bên bên bên trường á một một hôm chạy bộ nó bị bị trật cái chân à bị chặt cái chân là vì sao mình chạy cái bị bị hụt quá à, một bên bị bị ao xuống là mình, mình chặt cái chân mình té nhưng mà nếu như mình có được cái tướng mà lòng bằng chân bằng phẳng á, thì mình không bị té tại vì khi đó cái chân mình nó lấp đầy cái cái đó ừ, nó quá sức vi diệu đó. <laughs> và cái điều này là tượng trưng cho gì cái người này người ta tu cái phước gì mà để được cái bàn chân bằng phẳng như vậy là là người ta làm những cái việc thiện á, tâm kiên định không có thối à. còn mình làm thối quý vị mình làm đôi khi mình mình thối tâm đó cho nên là làm phước mà không tu á, không có cái trí tuệ tu tập á, thì nó cũng phát sinh nhiều cái vấn đề lắm ha nguyện thứ năm là nguyện gì là thân không sai biệt quá thù thắng mình không thể thể nghĩ nổi được một cái thế giới tịnh độ thân phật và thân chúng sinh tất cả mọi chúng sinh sinh về ở đó dù bây giờ mình là triệu phú mình là tỷ phú à, mình là người xuất gia mình là người tại gia ừ, mình là người ở cõi địa ngục một khi mà sinh về tịnh độ là mình được cái quả báo như nhau cái thân đại trượng phu không sai biệt như vậy quý vị thấy là như vậy là mặt mũi của ai cũng như nhau hết thân cao như nhau vẻ đẹp như nhau và đại trường phu thì không phải là nam không phải là nữ nha cái từ đại trượng phu trong trong cái cái phước báo mà sanh về cực lạc nó không phải là thân nam cũng không phải thân nữ thân nam thân nữ là cái cõi dục chúng ta do cái tâm phân biệt mà có nam mà nữ nam mà nữ thể hiện cái, cái tính biệt à, để mà khởi cái niệm ừ, tham đắm chứ còn thân bên cực lạc là đồng một thân nhưng mà thân trượng phu là nó không phải nam cũng phải nữ à. À. một điều cực kỳ ví dụ mà cái thẩm ý trong này cũng rất là ví dụ tại vì sao quý vị tại vì có sự sai biệt là mình sanh cái cái tâm phân biệt mà phiền não là từ cái phân biệt mà ra còn không có sự phân biệt lấy ra phiền não ví dụ bây giờ hôm nay mình đi ra mình nói ồ sư cô hôm nay nhìn trang nghiêm mình vui ngày mai cái mặt sư cô hôm nay mình giàu giàu á xấu ghê là mình buồn rồi hay là mình đi ra mình thấy ồ cái người nó sang trọng ở sau mình thấy lè tè buồn phân biệt người kia cao mình thấp buồn người kia mũi cao mình mũi tẹt buồn đó là do cái sự sai biệt về hình tướng mà nó nó nó khởi ra cái phiền não còn bây giờ mình sanh về thế giới tịnh độ thì ai cũng như nhau chả cái phân biệt gì hết à, thích không <laughs> bây giờ có một cái vấn đề nè mà người ta đặt câu hỏi thì cũng hay cũng ngây ngô nhưng mà mà mình phải giải thích chứ không thôi là quý vị cũng cũng khởi cái niệm hoài nghi bây giờ thân phật thân bồ tát thân chúng sinh tất cả mọi người sanh về đó đều như nhau như vậy thì làm sao mà biết được thì mình sao nhận được ví dụ sư cô bây giờ vãng sanh tịnh tịnh độ ha quảng dung vãng sanh tịnh độ nhuận anh vãng sanh tịnh độ ha thì làm sao mà nhận biết là đâu là sư cô đâu là quảng anh đâu là <laughs> quảng dung đâu là quảng nhẫn thấy không và làm sao mà biết được như là ờ, đâu là ngài quan âm đâu là ngài di đà đâu là ngài thế chí tại vì đồng một nhung nha có ai khởi cái cái điều thắc mắc đó không <laughs> cái này quý vị đừng lo tại vì khi sanh về tịnh độ nó có thêm một cái nguyện nữa à, đó là nguyện gì khi sanh về cõi đó chúng sinh sẽ được cái gì tha tâm trí thông à cái vấn đề chỗ này này tha sinh trí thông à, gọi là tha sinh thông tại vì mình có cái tâm đó thì mình biết được chứ à, tuy là cái hình tướng bên ngoài như nhau nhưng mà cái kho tàng tâm thức của mình khi mình vận dụng tha sinh tha sinh thông à. thì mình sẽ biết sư cô sẽ biết à đây là quảng dung đây là nhuận anh à, và thượng phẩm thượng sanh hạ phẩm hạ sanh mình tuy là hình tướng như nhau nhưng mà cái phước lực và cái trí tuệ của mỗi người nó có sự sai biệt là mình dựa vào cái tha tâm thông để mình nhận biết à, cho nên là đừng đừng có sợ là à, bây giờ là mình là đồng tu với nhau mình mình bản sanh về trên đó mà hình tướng như nhau rồi biết ai và ai <laughs> à, đó là vì mình có cái tha tâm trí thông cái trí biết được tâm người khác mà dựa vào cái trí đó mình sẽ biết là đây là quang dung này à, đây là nhuận anh này đây là sư cô tuệ thành đây là đức phật a di đà và đây là thánh chúng các nơi đấy à như vậy là quá tuyệt vời không à, như vậy là sư cô nghĩ rằng mình niệm phật mình phát nguyện đây là một cái sự gọi là gì kinh doanh quá sức là thù thắng mình nói hai từ kinh doanh nó hơi bị bị bị bị phàm chứ thật sự ra là mình niệm phật cầu sanh về tịnh độ gọi là một cái sự đánh đổi ha một cái sự đánh đổi quá sức là tuyệt vời một khi mà mình được sanh về thế giới tịnh độ thì à, quý vị thấy là và 32 tướng cũng tự nhiên đầy đủ à, thân cũng là trượng phu thân cũng là sự mỏ chinh sơ sân nó đầy đủ như công đức thân tướng của đức phật à, cho nên là ở cõi này thì à, mọi điều là mình gọi là uế trượt có khổ à, thân mình cũng bị chi phối bởi vô thường sanh già bệnh chết rồi cái nỗi đau mình mất người thân đó cũng là khổ lắm à, à, nhưng mà nhờ có được cái một công đức niệm phật câu vãng sanh và tịnh độ thì bao nhiêu cái khổ đó à, nó được tan biến à. thì hôm nay chúng ta sẽ học đến nguyện thứ mấy rồi nguyện thứ năm cho nên phải phải lặp lại ôn lại này tuần sau là sư cô sẽ dò bài từng vị một à, như vậy là ôn lại nguyện thứ nhất là gì nguyện cõi nước không có ba đường ác nguyện thứ hai là không đọa trở lại ác đạo nguyện thứ ba là thắng thân tướng sắc vàng rồng thứ thứ tư là đầy đủ 32 tướng tốt à, thứ năm là thân trượng phu không sái tại việc à, dễ không dễ dạ, cho nên là phải phải ghi nhớ nha và cái câu cuối cùng là mình lặp lại cái câu nói lúc nãy à, rấn trên lu siêu phú ti y sân sử lu niệm phổ ti y trên con đường nhân gian tu phước ưu tiên nhất trên con đường sanh tử niệm phật là ưu tiên nhất à, đây sư cô chúc đại chúng chúng ta tinh tấn một ngày tu tập năng lượng tràn đầy. Yeah.